ờ sao cũng được không gần biển để cho sướng rồi nhảy nhảy thế đâu phết đấy làm để tôi coi cái solo luôn tội gì ở miền Bắc ở chỗ nào Lào Cai không ơi Lào Cai Đù, có thằng nhảy xuống trước tôi luôn rồi Tắt quá Nó, nó thuốc ở ngoài rồi, mình uh, lấy từ rìa này vô đi à, có một mình đó là ta ủa bỏ đâu ta Sao có mình đó vậy chỉ có một thằng nữa kìa đây cạnh tôi có một thằng đùa không ờ đang ờ, đua, đang có định đánh squad không có chút ra nếu đủ người thì quá ok muốn nghe nhạc tí vậy đâu nhỉ cẩn thận nha gần ông có người nha mới giật mình thôi lóa quá lóa quá Ê, hey. à, bên tôi nghe tiếng chân vãi chung nhà luôn à nó kìa nó kìa nó kìa thấy rồi ui xong rồi nó có shotgun mẹ ôi rồi chết rồi không có người mà à, nó ở ngay trong nhà không có súng gì chơi vậy trời Sọt gam nó một viên nó chết luôn Hello ông Henzi chơi không? Bảy không? Không biết không? Để thế ông ấy đang chơi này, giờ ông solo phát. Rồi, đến ra solo như này cái này tôi đi ông ơi à, ai đang chơi đấy kêu uh, kêu kêu thêm hai người nữa đi cho đủ là squad đủ rồi đủ rồi đủ rồi khoan chờ đợi tôi tí để tôi qua tôi giúp này cái không chết thì tôi chết thôi à cho nó là nhà sao nhà sao nhà sao nhà có nhà nào có kìa nhà nào nhà nào nhà nào đây tôi bị lát Sửa, sửa, sửa, sửa, Chơi solo Đây, đâu, đâu đấy Ê, ba tháng Kia, kia, kia Kia <laughs> <laughs> Đi, rồi, ra nè, mấy ông kia, mời mấy ông kia vô đi Ông mời đi Tôi có biết mời đâu Để tôi ra Discord coi Còn hai ông kia chat tên đi em ơi, cho tôi biết tôi mời vô cái này Ok Ủa, Henry hả? Được Ừ, ừ. <laughs> Nãy tôi thấy ông chat với cái team kia rồi mà tôi tưởng đâu ông uh, vô rồi chứ Ai ngờ Biết nữa Tìm sao ấy Rồi, ông Red, rồi Red Seolin đúng không? Rồi Vô nè, ăn mừng đại lễ nè Vô, vô Anh sẽ đẹp Rồi ra đi nha mấy ông ra đi ra đi đi ra đi đi à, shotgun chết đen thế Hôm nãy tôi thấy nhảy xuống có một thằng, bên ông một thằng, bên tôi một thằng, tưởng có một tim, ai ngờ tới tới hai tim lận. Tôi tôi tìm nó mà giết được hai thằng thằng sau nó thục bể đầu đông dữ Nói tới giờ mà tôi đeo cái mặt nạ à, chống khói này nó vẫn không thấy tác dụng lắm Không biết là nó để đeo kiển hay sao chả như nó Thấy vô khói Thấy vô khói vẫn lắc như quỷ Y như cái mõm chó cho đẹp trai <laughs> cái gì mà À <laughs> đèo y như cái mõm chó vô khói thấy nó vẫn lắc như thường vẫn vẫn mờ căm những này kia phải như quất cái lựu đạn khói vô không bị sặc hay gì đó không bị ờ, hơi chón chón một chút rồi đeo cái này vô nó bớt hay gì đó cũng được đeo vô không thấy tác dụng gì hết chảy của nó chắc để đỡ đỡ phải cắn cắn người tôi có cái sở thích mà tôi bắn gục được thằng nào nóc ao được nó tôi thích lấy cái mã tấu là tôi chém nó lắm hồi nãy tính lấy ra đó mà chưa có lượm được cái nào hết nhìn qua nhìn lại thấy gì nó đông quá không biết ai xa xa rồi chọn địa điểm nha solo không đi tao luôn nhé à Novo Novo hay chơi vào Novo à, đừng đừng đừng đừng Novo qua cầu cực lắm rồi à, hầu chết Vita đi Vita à. theo rồi nhảy nhảy mấy mình à. rồi có tên nào chắc chắn rồi có, có chứ <laughs> chắc chắn chắc chắn là có bên cạnh tôi có một thằng Ê, sao đứt tôi có một thằng mới địch tôi không biết làm gì bay hết địch hay gì vậy để nó kiếm cái sọc lên mình tập chích hết lá quá tôi sẽ chạm này Điều này kiếm skill nhiều lên rồi tôi phải tôi sẽ nhà khác này một hai ba bốn năm sáu bảy ờ, sáu thằng sáu thằng nha ok À 7 rang. Ô K98 à. Ôi xanh. cái ông kia chạy sau lưng quỷ kia luôn vậy. Thì thấy nó mà quất nó luôn mà. Mà thôi. Kìa đến đấm cái đầu nó. Cốm nào lại dùng loa. À? Đây là bị lây rồi. đi đâu cũng gặp thằng nào trong nhà này bạn sao chơi tám thằng ha không phải ê hết hồn có đủ Má... nó hai nè ông ơi đây không còn gì đâu nuốt <laughs> bye bye phát phát phát phát phát nhà dạ, kho còn nhiều nhà kho còn nhiều tôi chạy qua ké chứ ờ, ờ, nhà kho tôi vét rồi nhà kho tôi vét rồi ê đâu rồi cái thằng cái thằng hồi nãy ông kia thấy đâu rồi nó nó chạy đâu rồi má chạy ra ra gần mình là có hai thằng luôn đấy gần mình có hai thằng luôn đấy cái nhà dài dài bên tay trái này à, trước mặt mà máy đỏ này qua cái nhà gì dài bên tay trái không nhiều súng thế qua đây qua đây qua đây à nó vô rồi đó nó hình như đang trong đó không nổi rồi ai có súng không ai có súng không tôi có súng tôi có súng vô vô vô vô cửa mở rồi trước mặt hướng uh, 165 có một thằng nó trên coi chừng nó trên đó nha nó trên lầu nha nó trên lầu nha đóng cửa lại đóng cửa lại chơi nó Ê cho tôi một cho tôi cái gân đi. Ông cái ông có AK kìa, ông red kìa. Cho tôi cái gân đi. Không, K98 ơi. K98. Ủa gì hả? Ừ vãi. <laughs> Ê, tụi có gì rồi, tụi có gì rồi. Không cho nó xuống ơi. Bọn này không cho xuống. Tôi đéo có khẩu gì này. Ê, đi Đưa đi. Ngoài nhà, ngoài nhà. Vãi ôi đông quá ôi đông quá ôi đông quá <laughs> đây shotgun ba thằng rồi đéo khẩu súng rồi này à bị anh này cái đâu ạ cái súng à, lục chạy vào đấy mặt lên ôi luôn. chậm thế anh em rủ vào đây rồi đi đâu thế tôi ở dưới chỗ khác rồi thì đông quá đông đi cùng nhau bảo kê chứ có súng nãy ông hành đi có đóng cửa không sao nó vô không hay vậy có sao không má nó vô nó vô bắn nó sắp mặt lời cho chị hai ông mình nó bắn sấp mặt luôn mình đang núp núp góc này thôi đi vào solo đi cầm tay không mà đấm nhau ấy kìa lô đạn kìa tự sát luôn đấm lên sau nó em nó đầy đồ đầy đâu nha gán chọi thử coi chết được nó không gán chọi nó ừ lô đạn đó còn lâu nó mới chết chọi cái tóc ao này một chọi tim khó lắm đánh nó nó được nó nốc ao này nó cứu ngay ok hả rút chót thiệt luôn hả không không rút chót kiếm nó đó <laughs> đồ ô banh nhà chưa có chưa có đồ chưa có đồ á một phát một chết luôn hay là có tim nó mới nó, nó mới bị knock ao ta có tim nó mới knock ao chứ à có tim knock ao còn là tim chết hết là nó chết luôn chả chết luôn ai cứu là chết thế mới phải dùng nhau đi cùng nhau bị, bị bắn còn cứu được đêm không ơi Tôi chưa loát được hình gì nữa ini Mbak. Ini ngombe, Mas. Lihat. Apa ada ya? Siapa? Ambil. ông nào đang nghe nhạc cách mạng vậy ta chứ nghe thấy cái gì đâu nay 30 đến 4 nghe nhạc nó đúng hợp luôn á nhưng mà đừng mở nhạc mấy ông ơi mở <laughs> <laughs> nhạc chết tim mà